chữa yếu sinh lý nam bằng cá trạch. Thực phẩm giúp chữa yếu sinh lý tại nhà quen thuộc đầu tiên cần được kể đến đó, chính là cá trạch. Cá trạch có tính bình, vị ngọt, có tác dụng tráng dương, bổ huyết, thanh nhiệt, chống lão hóa tốt. Do đó, có thể dùng cá trạch để bồi bổ cho nam giới bị yếu sinh lý. Sử dụng gừng tươi chữa yếu sinh lý nam. Gừng có vị cay, tính ấm, ngoài công dụng chữa loét miệng, đau răng, đau đầu, đau xương khớp, ho, thì còn là nguyên liệu chữa bệnh yếu sinh lý tại nhà vô cùng tuyệt vời hết yếu sinh lý nhờ thịt chim sẻ. Trị yếu sinh lý tại nhà bằng thịt chim sẻ rất đơn giản mà lại hiệu quả. Thịt chim sẻ có tính ấm, vị ngọt, có công dụng trắng dương, chỉ khai xuyễn, sát niệu, hỗ trợ điều trị chứng đau lưng mỏi gối, yếu sinh lý, tăng cường ham muốn tình dục cho nam giới. Trị yếu sinh lý tại nhà bằng lá hẹ. Ngoài công dụng trị chứng cảm lạnh, sốt, ho, hen suyễn, táo bón, đái dầm, thì lá hẹ còn có tác dụng trợ thận, bổ dương, chữa chứng yếu sinh lý, di mộng tinh, tăng khả năng ham muốn tình dục ở nam giới. Tập các bài tập trị yếu sinh lý tại nhà. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và đúng cách sẽ giúp bạn duy trì phong độ, sự trẻ trung. Đồng thời, khi có một cơ thể khỏe mạnh thì sự sản sinh testosterone sẽ diễn ra đều đặn, nhiều hơn, hỗ trợ tăng cường sinh lý tốt hơn và làm chậm quá trình mãn dục nam. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thông dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.